2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 Hết Rồi để đến chi tiết tiểu tác sẽ như sau Đầu tiên các bạn kéo tay phải sang ngang Tay trái sang ngang Và sau đó về hình trái tim tùy các bạn làm thế này Hoặc là để như thế này cũng được xuống hai nhịp như này mình và sau đó làm tay sóng như này đó cái hình đường cong ấy hai nhịp tiếp động tác tiếp theo thì các bạn để tay tay phải út đi nhá tay phải út trước là mình để tay thỏ thế này đổi hai lần thôi tay phải út này đổi một lần tay vòng từ sau gáy ra lôi chéo hai tay và mở ra ngoài rồi sau đó lại móc hình chữ x mở ra và đặt tay sau gáy ok về động tác này thì hông sẽ như sau ờ, lượn này các bạn có thể làm như sóng người phía trên hoặc không thì thôi à, xuống ok tiếp theo đây tiếp theo hai lần sau đó dùng tay phải tay trái thả xuống nhẹ đưa ra đưa tay trái đưa về phía tay trái này móc ra sau này ok tiếp theo thì luôn tay phải vòng phía trước từ trái của bạn như này và sau đó các bạn đổi vòng xoay ra về bên phải các bạn xoay ra đó làm sáu cho mình nhé rồi rồi bây giờ mình sẽ ghép cho chúng bạn từ lần cuối nhé một hai ba bốn năm sáu và